Mày hỏi fan rang của tụi tôi có dư cứ việc đi theo tụi mày sẽ thấy Giấy và viết là thứ rất cần thiết để khiến bài nhạc của tao sâu thêm hay Cuốn xít là thứ mà mày biết là mày điều cần tôi dùng cho đêm nay Là khi mày hỏi fan rang tôi có gì đó khi mày hỏi fan rang tôi có gì Và tất nhiên là lời phen gan của tao Có người bạn mà chi kỷ và rất nhiều thứ mà mày thấy thú vị Khi ở nơi đây mày phải còn chú ý phen tụi tao không có nhiều tiền Nhưng cách sống không thua thằng đại gia phen tụi tao không bị đồng lòng Anh em ngang hàng không có thằng nào đại ca Và sau lưng tao đó chính là biển Ok cứ để tôi chỉ cho mày thấy Mọi việc trong xanh có cơn gió trong lành là biển ninh chữ mà mày đang nhìn thấy Ở trên bờ là xe cá viên chi hay mua trôi chiên và ăn liền tại đây Khi phen gan đừng có suy nghĩ sầm bậy cứ im lặng đi rồi mày sẽ nhìn thấy Và nhìn thêm sao về hướng đằng tay trời vẫn đang lặng và nhìn trên cao là núi và mây là cảnh vật thiên nhiên đã ban tặng bên chi rau là chùm nho xanh hay vườn táo của nhà ở bên cạnh cánh đồng lúa xung quanh là rừng núi có thêm ruộng núi và đó là phong cảnh và tao cũng có thằng bạn làm thợ xăm câu máy thằng em thích đam mê xe độ cũng có thằng bạn nó đi làm phụ hồ một ngày hai trăm thích mua tờ vé số Phải được của tao có thằng bạn được quá cố và khi dạo phố mình thấy chàng chú bô bô về nơi đây cũng đừng nhầm quá lố để tránh khi say và nó vô là không hay về tay không lên làm đồng rapper là khói nói như vậy có vẻ thì hơi lầy nhưng sự thật thì phải gan được khỏi nói alo homie qua cho đêm thổi khói còn phi sai cái nó hết tượng đài hôm phiền rang hôm chiều và mỗi tối không thích chơi dơ bên em gặp thương ngay. uh, đây là fan and homie để tao kể là fan anh có gì Ey, đây là fan and homie mày đừng hỏi với tao là có gì Ey, đây là fan and homie để tao kể mày nghe để thú vị kể thì tao chỉ kể có một lần cho nên mày hãy lắng nghe chú ý đây là fan and homie cho mày thấy là fan đang có gì Phụ hình ra sao cứ đi theo tao Lên trên tháp chạm cho mày thấy điều thú vị Không có tự cao không có bố láo Gọi là fan rang em tao luôn tự hào Nắng thì chen chen da người thì ngâm đen là dân fan rang nắng gió có làm sao uh. Fan rang thì phải có tháp chạm vì cả hai đình quay về lại chủ đề chính fan đang có gì tao cũng đã kể ra là những cảnh vật chứ không phải những tài chính fan của tao cảnh đẹp thì lung linh người dân thật thà lương thiện còn vui tính cứ về nơi đây dù chỉ là một lần nếu như nghe tao rap mà mày vẫn không tính nhưng mà chưa hết đâu tao vẫn chưa hết câu khi mà nhịp lâu của tao còn dài lắm để tao kể thêm đặc sản là mắm nêm hay là nho xanh của tao thì nhiều lắm nào là cá hay sản tươi sống thì rèn Nắng thì khá là gắt nên người dân ở nơi đây tiền giang ngầm đen Thời tiết tỳ nên rất khắc nghiệt nên từ hồi nhỏ tao cũng đã quen Ờ hình như mà tao còn hiểu chút xíu nữa thì tao cũng đã quên Fan của tao là vùng đất đỏ tất chùm nho xanh để trồng ở trong vườn Fan của tao là em gái nhỏ áo dài thước tha vừa lướt qua bên đường Fan của tao là vùng biển cả ở ngoài khơi xa có thằng bạn đi kéo cá Fan của tao núi rừng thì bao la là những cảnh vật mà tao đang diễn tả uh, Đây là fan đang hùng